Lolo, xin chào các ông Lại là tôi đây Hôm nay thì là một ngày trời rất nồm Nhưng mà phải quay video 5 trái nước hoa ở cái phân khúc giá rẻ từ 1 đến 3 củ khoai dành cho các bạn nam Và đã hứa rất là nhiều rồi nên là phải quay thôi Và sau đây sẽ là những cái tên mà mình liệt kê ra Đặc biệt rằng một cái lựa chọn ở phía cuối là một cái lựa chọn cực kỳ là hay ho mà giá rất rẻ Hợp lý cho những ngày siêu siêu nắng nóng Hãy cùng xem đó là những lựa chọn nào nhá Ở vị trí đầu tiên thì đó chính là CK Everyone phiên bản EDP Đây là chai nước hoa mà mình đã có review cách đây khoảng tầm 2 tuần gì đó và mình cũng có nói ở trong video đó đó chính là đây là mùi hương mình sẽ cho vào trong mùa hè năm nay dành cho phân khúc giá rẻ cho nam giới tại sao mình lại cho em này vào thì các bạn có thể xem lại cái video nó sắp sửa hiện ở đâu đó ở trên đây để xem review chi tiết và cụ thể nhất về mùi hương này có hai điều mà mình nói trong cái video này đó là cái lựa chọn này mình cho vào nhằm cho các bạn học sinh, sinh viên, kể các bạn học sinh cấp 3 hoàn toàn có thể lựa chọn mua xịt hàng ngày để đi học được. Và cái thứ hai đó chính là cái mùi hương này sẽ là một cái mùi hương tươi mát dễ chịu Như mình nói ở cái video kia là mùi giống kiểu mấy cái bạn Tây ở nước ngoài đi về du học sinh ấy Kiểu kiểu ngày xưa như thế cái thứ ba đó chính là về cái độ lưu hương của em nó thì các bạn có thể xem chi tiết nhất ở bên kia để có thể lựa chọn được một cái mùi hương mới mẻ hơn thay vì Missoni Way ở năm ngoái rồi thì CK Everyone EDP là một trong những mùi mà các bạn hoàn toàn có thể thử trong năm nay đặc biệt rằng là em nó có một cái feedback mà mình được một bạn uh, um, theo dõi mình ở trên Facebook bạn ấy có gửi cho mình nhá Mình cũng hay check tin nhắn chờ nhưng mà thực sự cái tin nhắn nào quan trọng thì mình mới trả lời Thì bạn ấy có gửi cho mình một cái feedback ở trên nền tảng Shopee Tất nhiên nó không phải shop blank mà bạn ấy lướt tình cờ để xem được thì mình sẽ bảo bạn edit gắn cái bình luận ở phía dưới rất là hay không ngờ rằng kênh của anh Kiên có thể len lỏi đến từng shop ở trên Shopee cơ à, độ phủ cũng khá tốt đấy nhở à, anh em có thể tham khảo thử con này nhá ở vị trí số 2 đó là một lựa chọn đến từ một nhà đó chính là nhà Sopa đây em nó và con này nó có tên là Magnolia Ovetiver IT mọi người thì thường biết đến cái sản phẩm của nhà Sopa này đó là một cái thương hiệu làm về trang sức và đồng hồ rất là cao cấp từ Thụy Sĩ nhưng mà có một vài điều mà mình muốn chia sẻ về nhà Sopa này ngoài cái vấn đề là họ có những sản phẩm rất là cao cấp ra thì hiện tại họ là đơn vị cung cấp tài trợ cho rất nhiều những cái giải đua xe ở trên thế giới cũng nhà liên hoan phim các nét và cho đến thời điểm hiện tại thì Chopa là một đơn vị uh, làm thiết kế cái cành cọ vàng cho liên hoan phim các nét đây là một cái điều mà mình cũng lăn tăn trong cái việc cho vào một chút về lịch sử của Sopa nhưng mà mình nghĩ rằng là để cho cái video nó ngắn gọn thôi thì mình sẽ chỉ nói đến đây thôi và cái sản phẩm Magnolia này thì trong cái bộ sưu tập ờ, kỷ niệm 70 năm uh, liên hoan phim các nét và thường thì mình đã gửi qua vetiver uh, à, à vetiver rồi này mình gửi qua con neroli và một vài con nữa trong cái bộ sưu tập này rồi thì các bạn có thể ngó qua một chút về thiết kế Nói thật là luôn mình nhìn thiết kế ở trên mạng thì nhìn trông có vẻ hơi đều Nhưng mà vào đây thì trông rất là đẹp Đặc biệt là cái phần nắp này họ làm siêu siêu đỉnh luôn Nặng mà khắc rất là rõ nét Kết hợp cùng với cái chai Bạn nào mà có xu hướng thích kiểu siêu tầm bầy thì các bạn cũng có thể thử vài con này bày ở trên kệ mình nghĩ rằng là rất là ok để cho các bạn siêu tầm bày biện mùi hương của em nó thì sẽ là một cái mở đầu có cái nét hơi kiểu phấn phấn rất là rõ rệt đến từ violet nhưng mà cái nét phấn ở đây thì nó làm khá là thanh thoát khi mà nó kết hợp là từ cái nét hơi có phần the the cay cay đến từ tiêu nhưng mà được xử lý bằng cái cách là cái phấn đến từ violet ấy, thì nó sẽ có cái nét xanh nhiều hơn và lúc này ấy, khi mà các bạn đưa cái mùi hương này lên tay để các bạn ngửi ngay khi các bạn vừa mới xịt ra ấy, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác một cái mùi thơm kiểu hoa tím xong rồi một chút hơi tiêu cay giật giật ở khóe mũi và cái mùi hương này thì nó sẽ biến chuyển ở trên da thay thay đổi sang một cái chiều hướng khá là khác khi mà nó dry down lúc dry down ấy thì nó làm cho mình có cái cảm giác mùi hương nó có nghiêng về nam tính nhiều hơn tại vì với cái top nốt của em này thì mình ngửi mình có xu hướng là kiểu thôi xong rồi làm cái vai hơi kiểu cổ điển phấn phấn giống Dior Home Inten hay là mấy con tông mùi hoa tím rồi nhưng mà ở cái đoạn cuối thì con này lên vetiver cùng với đàn hương nó tạo nên một cái sự gọi là khỏe khoắn của nam giới kết hợp cùng với một chút hơi creamy và cái mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng tới những anh chàng thứ nhất là rất là gọi là uh, thư sinh này kiểu nhẹ nhàng và có một cái vai hơi cổ điển một xíu nhá tại vì với những cái tông mùi iris mình thấy làm thì nó thường có cái nét hơi cổ điển vì thế thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với những anh chàng làm môi trường văn phòng có xu hướng hơi hướng nội và kiểu đàn ông thế hệ trước một xíu nó cũng phải là cái mùi hiện đại lắm đâu nên là những bạn nào mà có cái hơi hướng là làm văn phòng đúng không cũng lịch sự chỉn chu quần âu áo sơ mi thì các bạn có thể tham khảo lựa chọn này các bạn cũng có thể que mùi này hàng ngày luôn kể cả nhiệt độ tầm 40 độ thì nó cũng sẽ không ngốt lắm đâu tại vì với cái mùi hương magnolia ovetiver này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái độ tỏa của nó khá là hạn chế khi mà tầm nửa cánh tay thôi có nghĩa là phải thực sự gần nhau thì mới có thể ngửi được và mùi hương này nó lưu ở trên da tầm 6 đến 7 giờ có thể đây không phải một lựa chọn tốt nhưng mà nếu như các bạn ở trong môi trường văn phòng thì đây là một trong những lựa chọn rất rất rất ok một cái vai rất là cụ thể cổ điển này Ờ, nhẹ nhàng thanh lịch và có xu hướng hơi hướng nội một tí hơi kiểu trầm và ít nói thì đây là một trong những con mà mình thấy rằng các bạn hoàn toàn có thể đổi gió và nước hoa có cái vai mùi kiểu magnolia cùng với vetiver ở trong cái list lựa chọn mùa hè bao nhiêu năm làm rồi nhưng mà không có con nào gọi là quá nổi bật cả thì đây là một con các bạn có thể đổi gió được từ mùa hè cho đến office thêm một cái điều nữa đó là nếu như bạn nào thích Uncle Noir của Lalique ấy mà các bạn thấy rằng là mùi đấy nó hơi tối và các bạn cần một cái gì đó để có thể dễ mặc hơn và có xu hướng cổ điển hơn thì các bạn hoàn toàn có thể thử em này một cái bay vetiver có phần gợi nhớ tới Lalique Uncle Noir nhưng mà thêm hoa thêm phấn một xíu và cái nét kem ngậy đó là ông nào mà fan của Uncle Noir mà cần một cái mùi tươi sáng hơn dễ dùng thì em nó Sopa Magnolia Vetiver Cái tên số 3 mà mình cho vào ở đây đó là một cái vai mùi dành cho những anh em nào có cái xu hướng thích cái con After Game Elganso một cái mùi suy chút cùng với gừng bùng nổ và cái mùi hương này nó sẽ làm cho bạn kiểu phấn chấn kiểu khỏe khoắn kiểu ngửi một phát thôi biết ngay đây là một anh chàng rất là nhiều năng lượng thích thể thao thích những thứ mới mẻ và thích một cái gu màu sáng đó chính là một sản phẩm đến từ nhà GoFuel Bank đó là Bohemian lim đây em này phải nói rằng mình được gửi em này cách đây khoảng tầm 5 tháng và cái thời điểm mà mình gửi em này ấy, thì mình được gửi trên da của cu em Phúc ờ, Phúc cũng đã xuất hiện ở trong video về uh, Deep Tích cái thương hiệu ờ, cái video đầu tiên trong cái chuyên mục podcast chuyện về hương ấy uh, các thương hiệu đấy thì mình ngửi trên một hôm mà mình qua nhà Phúc chơi và mình ngửi ui Phúc ơi Phúc em xịt cái mùi gì thơm thế phúc bảo ơ anh anh anh anh đoán thử xem thế xong rồi bọn mình nói chuyện với nhau và mình bảo là ui con này chắc chắn là anh phải cho vào cái lít hè thôi tại vì với cá nhân anh thì anh gửi anh thấy rằng là thơm vãi thế là nó bảo ừ anh anh anh cho vào đi nhưng mà con này thì theo như phúc và trải nghiệm của mình thì có một cái điều mà các bạn cần cân nhắc tại vì con này mùi khá là mạnh mẽ và nồng nàn khỏe khoắn và bùng nổ nên các bạn mặc cái mùi hương này các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó hơi mệt vào những ngày trời quá nắng nóng đó đấy là một cái điều mà các bạn cần cân nhắc ha thế thì mùi hương cụ thể của em nói như thế nào thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái ờ, nốt hương cực kỳ đặc biệt đó là mùi chanh móng tay đây là một cái loại chanh cực kỳ đắt và nó có một cái vị hơi đắng và chua gắt khác với những cái loại chanh bình thường mình thấy rằng là um, theo như những người khác so sánh về cái mùi chanh ngón tay này đây là một cái loại chanh cực kỳ đắt đỏ nhá thì cái nét chua của nó thậm chí là còn chua hơn cả cái chanh xanh của mình ấy thì cái mùi hương này tất nhiên là khi mà người ta đã xử lý rồi thì nó cũng sẽ giảm cái độ chua xuống nhưng mà nó sẽ làm một cái tông mùi citrus mở đầu và nó mang tới một cái hình thái thứ nhất là mọng nước cái thứ hai là cái nét chua của nó cực kỳ sắc chứ không phải là gắt nhá nó sẽ khác nhau và cái phần top nốt này ấy, nó làm mình liên tưởng tới một cái cốc trà gừng uh, chanh xả không nó chỉ là gừng chanh xả thôi chứ không phải trà tại vì mình không thấy trà ở đây chỉ đơn giản là một cái mùi nước chanh pha với xả và gừng thôi và nó thực sự thổi bay cái mũi bạn ngay khi các bạn vừa mới xịt ra thôi và đương nhiên là nếu như các bạn chẳng may vừa mới xịt ra mà nó chưa khô các bạn đưa lên mũi thì nó sẽ ám ở mũi bạn liên tục thì mây sẽ là một cái mùi mà dành cho những anh em nào thích cái mùi nó hiện diện và nó bùng nổ một cách kiểu sảng khoái luôn đây chắc chắn là một cái mùi như vậy Rideout của em nó thì có một cái nốt hương rất là quen thuộc đó là Amposan Nó cũng làm mình gợi nhớ tới một chút của con ờ, uh, Creed Aventus này Có một chút của Rosa Elysium hay là của Mancera Cetratboa Hay là kể cả Dior Sauvage nhưng là cái phiên bản không có tiêu Đó, thế nên là các bạn sẽ nhận thấy cái vai này nó cực kỳ là nịnh mũi khi mà dry down và một cái yếu tố nữa mà mình rất là muốn thông báo với các bạn là độ bám tỏa của nó thì khủng khiếp luôn nếu như các bạn có thể xịt mùi này vào những ngày trời mưa mùa hè hoặc là các bạn mặc trong môi trường văn phòng chỉ khoảng với hai xịt thôi nếu như các bạn muốn xịt 3 xịt thì các bạn có thể xịt lên quần áo từ ngày hôm trước thì các bạn vẫn thấy mùi của nó nồng nàn vào ngày hôm sau và nếu như các bạn xịt ở từ sáng sớm thì để chắc chắn là đến buổi chiều thì các bạn có thể thấy rằng là mùi hương này gần như không suy giảm tí nào bám tỏa khủng khiếp tắm xong nhiều khi còn còn phẳng phất nhẹ một chút mùi am san xạ xạ sạch sạch thì đây là một trong những cái mùi mà dành cho những ông nào thích cái mùi kiểu hiện diện khỏe khoắn lúc vào cũng kiểu xuất hiện ở đây cũng không kiểu mờ nhạt kiểu skin sen như là sopa và cái lựa chọn này thì ở hiện tại trên thị trường thì cũng hơi khó kiếm và giá nó cũng suýt soát tầm 3 đồng thế nên là các bạn có thể hoàn toàn thử em này rất là may chỉ gần suýt soát thôi còn mình nếu mà trên thì tôi lại phải tìm một cái lựa chọn khác và em này ấy, thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ phù hợp với những bạn trai ờ, bạn nam có cái khỏe khoắn này hay mặc những cái chiếc áo nó hơi ôm um body một tí hoặc kể cả các bạn có một cái vai gọi là quần jean kiểu năng động trẻ trung thì các bạn hoàn toàn có thể mặc ở em nó rất là khỏe khoắn đó chính là Bohemian là của nhà Goldfield Vành ngon lắm bám tỏa khủng mùi siêu siêu nịnh mũi cần tôi sẽ đi phỏng vấn như mùa hè năm nay rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với vị trí số 4 vị trí số 4 đó là một sản phẩm đến từ nhà Hawat Ây, không à nhầm đây là sản phẩm đến từ nhà Rasashi Nó tên là Hawatt for Him nếu như vừa rồi đó là những cái mùi hương mà các bạn có thể dễ dàng có được một cái phong cách cụ thể thì nếu như mà chúng ta một ngày chán không biết dùng gì chúng ta cần một cái mùi đơn giản là nịnh mũi unisex dễ chịu trái cây chỉ đây là lựa chọn đấy các bạn Chất nước hoa này thì được đánh giá ở trên thế giới khá là cao Rất là nhiều youtuber ở nước ngoài đã review về em nó rồi Và mình cũng đã lên một cái video ở bên nền tảng tiktok về em này rồi Và các bạn có thể xem bình luận ở phía dưới Về cái How What For Him của Rasashi Nhà nước hoa này thì mặc dù đến cũng từ mấy anh Trung Đông, Ả Rập nhưng mà mùi hương của nó thì lại có phần khá là khác bọt mới mùi hương này chạm ra nhá thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi fruity trái cây nó đến từ những cái quả trái cây như kiểu quả mận này hay là những cái quả kiểu cái màu tím tím kiểu đo đỏ đấy và cái mùi trái cây đây nó rất là căng mọng nó như kiểu là nó được bịt ở trong một quả bóng và người ta dồn hết sức lực vào để người ta có thể làm căng cái quả bóng này lên và nó chỉ chờ một cái cảm giác là nó bùng ra thôi và ở đây thì sau khoảng tầm 15 phút khi các bạn mặc cái mùi hương Hawat for Him ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái nét tiêu cực kỳ là rõ rệt nét tiêu này nó sẽ làm mình gợi nhớ tới kẹo cao su quế Trident ở trong Cycle cây đó và khi mà cái nét tiêu này nó đến ấy, thì nó đến một cách rất là nhanh chóng và nó cũng sẽ đi luôn nhưng mà cái để lại ở cho cái mùi hương này nó là không có sự nhàm chán không có cái xu hướng kiểu quá là nghiêng nữ vì cá nhân mình đánh giá thì Hawat là một trong những lựa chọn có phần unisex mà cả nam lẫn nữ đều có thể mặc được ở đoạn cuối thì sẽ là những cái bay mùi gỗ ấm xong rồi amber nó tạo nên một cái vị ngọt để có thể kéo dài được cái mùi hương hơn và càng về sau thì mình thấy mùi hương nó có xu hướng kiểu ấm và tối dần mà nó cũng sẽ nam tính hơn một xíu nhưng mà để đánh giá về giới tính con này thì chắc là còn tầm 60 cho đến 65 phần trăm là nam còn ở phần còn lại thì nó nghiêng nữ đó nên là với mình thì đây sẽ là một cái mùi mà các bạn có thể mặc đi chơi buổi tối hay là kể cả các bạn mặc vào những ngày rất là bình thường các bạn không biết mặc gì nhiều lựa chọn quá thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được mùi hương này đây cũng là một cái mùi hương mà mình xịt và mình được gọi là khen khá nhiều khen ở đây không phải là một cái mùi nam tính một cái mùi đặc biệt mà chỉ đơn giản là mùi nó sẽ dễ chịu và dễ kiểu gây thiện cảm với những người xung quanh nó sẽ cũng sẽ có cái cảm giác giống với con Bottega Neroli ấy. nên là mùi hương nó rất là dễ chịu nó không cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể nào cả mà chỉ đơn giản là nhận được lời khen là thơm thế thôi đấy thì con này là một trong những cái lựa chọn như vậy và con này thì các bạn có thể mặc để đi uh, picnic vào cuối tuần này đi cắm trại này hay là các bạn đi chơi ra biển thì hoàn toàn đây là một cái mùi hương mặc được cái độ lưu hương của em nó ở trên da mình thì khoảng tầm 6 đến 7 tiếng có thể nói là khá ổn và cái độ tỏa hương thì nó có xu hướng kiểu nửa cánh tay và nó sẽ giảm dần theo thời gian và đây là một cái mùi mà các bạn có thể mua để mặc cùng với người yêu luôn kiểu mùi signature của một cặp đôi thì Hawat for him Rasashi hoàn toàn có thể đáp ứng được đó em này thì tôi đọc mấy cái feedback của nhiều ông ở trên nền tảng tiktok bảo là ui em thấy mùi này về người yêu em khen vãi ơ ờ, đây cũng là một mùi manh đánh giá là dễ sai hay là làm một cái kèo đi phỏng vấn hai con này nhỉ biết đâu chúng ta lại có một cái kèo cân thì làm sao mặc dù hơi chênh nhau về giá một tí đó mùi này học sinh sinh viên cũng có thể hoàn toàn xài được rồi và bây giờ đến với cái tên cuối cùng Một cái tên cực kỳ là bất ngờ Mà giá lại còn kiểu ngã Sấp mặt, ngã cây luôn Đó chính là một sản phẩm lăn khử mùi Của nhà Amat Đó là Club de Nuit và phiên bản này là Intent Man nó không phải là Intent Limited như ở nước Hoa tôi cũng đã có chai limited mới rồi nhưng mà nhiều ông hỏi tôi đã làm video bên kia tôi nghĩ rằng tôi không muốn làm cái video về con club limited nào nữa nếu chỉ thay đổi mỗi phần vỏ hộp cũng như là thêm cái khăn lau kính như thế này rồi thế thì em này nó có gì đặc biệt tóm lại là vào những cái mười mùa hè mà tầm 40 độ ấy nói thật là bảo xịt nước hoa nó còn lười chứ đừng nói đến cái việc là lựa chọn mùi nào tôi nói thật là như vậy tôi cũng là một người vô vàn lựa chọn nhưng mà với những ngày hè quá nắng nóng ngoài Le Labo Begamot 22 thì chắc là tôi xịt thêm cùng lắm là Neroli uh, ờ, của Bottega hoặc là một vài mùi gọi là siêu siêu nhẹ nhàng và nó có độ lưu gọi là hạn chế để đỡ gây cái cảm giác khó chịu vì mùa hè nó đã nóng trong rồi Hà Nội còn hầm hập hầm hập nhớp nháp kể cả buổi tối thì cái lựa chọn về cái sản phẩm lăn khử mùi của Amat rất tốt từ hôm tôi cầm nó đến bây giờ ngày nào tôi cũng dùng và tôi đã cho cái sản phẩm lăn khử mùi uh, Old Spice của tôi ra dìa đường rồi đó, hôm trước thì mấy ông cũng hỏi là anh ơi có thừa không bán cho em ở chỗ mà tôi sẽ lên tại vì tôi chả nhớ là mấy ông kia tôi vứt đang đang vứt ở đâu thì em này nói thật là nó có một cái mùi khá là giống Club de nuôi uh, phiên bản uh, phiên bản cũ nhưng có một cái điều mà các bạn cần hiểu đó là cái chất nền cái dung môi để các bạn sử dụng mùi hương ở trong nước hoa và trong những cái sản phẩm này hay là kể cả trong những cái sản phẩm liên quan tới chất tẩy rửa rồi đến uh, những cái uh, gọi là dầu xả sủng các thứ hay là kể cả trong những cái sản phẩm làm sạch quần áo thì nó cũng khác nhau và thường ở trong những cái sản phẩm lăn khử mùi ấy, thì người ta cũng sẽ cho một cái liều lượng mùi hương nó rất là ít vì thế em này nó lại mang tới một cái mùi rất dễ chịu Cái thứ nhất ở con này đó là cái việc ngăn mùi hôi ở trên cơ thể ngăn cái độ mồ hôi ra thì con này mình có nói rằng cái này của nó này cái phần lăn của nó nó là cái dạng lăn tròn chứ không phải là cái dạng lăn như những cái sản phẩm của Ospine nó là cái dạng lăn ngang và nó rất là to tiết diện to thế nên là nhiều lúc mình bị lăn hơi quá nhưng với cái phản hưởng lăn tròn thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng cho nó ăn hết vào cái phần lõm của cái phần ờ, nách này và một cái nữa đó là cái sản phẩm này thì nó có xu hướng khô hơn so với những cái sản phẩm mà mình đã từng sử dụng qua kể cả Old Spice tại vì nó bị lăn nhiều và nó ra kiểu nó không khô ngay nên là khi mà chúng ta mặc những cái tông màu áo trắng sáng màu thì chúng ta dễ dàng bị gọi là dính lên trông nó rất là vô duyên và một cái thứ ba đó là về phần mùi hương của em này mặc dù là những cái sản phẩm amat rồi và mình nói là tinh dầu nó sẽ ít hơn nhưng độ lưu và độ tỏa của nó rất rất tốt công lên trên tiktok xem ngay cái video tôi review này gần như là ai feedback là con này mùi dễ chịu mà với một sản phẩm như thế này nhá trung bình là khoảng tầm 3 tháng cho một sản phẩm này nhưng mà nhiều ông bảo em lăn đến tháng thứ ba rồi vẫn chưa thấy nó hết Đấy, tôi thì hiện tại mới được khoảng tầm có 2 đến 3 tuần khi mà lên video này chắc là được khoảng tầm một tháng nhưng mà tôi thấy rằng là gần như là nó chả hề suy chuyển một chút nào chứ có kiểu cạn đi một tí nào nên là với cái loại lăn khử mùi này ấy, hôm mà tôi đi thể thao về nó cũng không bị kiểu ra quá nhiều mồ hôi mà gần như là nó sẽ bịt kít cái lỗ chân lông lại thì đây cũng là một cái yếu tố tại vì mình không có quá nhiều kiến thức về những cái khăn lăn khử mùi nên là nếu như những bạn nào mà ngại cái vấn đề nó gọi là bí tắc cái lỗ chân lông ấy, thì các bạn cũng cân nhắc về sản phẩm này vì sản phẩm này nó sẽ hơi khô nhưng mà mình thích những cái sản phẩm khô để nó ngăn được cái mồ hôi và một cái nữa đó là hôm đấy mình có đi đá bóng về và mình có đón người yêu thì người yêu bảo là ui đi đá bóng còn xịt nước hoa vào không có gì nước hoa đâu dùng lăn khử mùi mà bảo ngửi mùi rõ vãi thì các bạn biết là mùi hương này nó lưu ở trên áo nhá hay là kể cả ở trên cái phần mà các bạn lăn ấy kể cả các bạn có sờ tay vào thì các bạn nó vẫn sẽ dây ra tay của các bạn và cái mùi nó rất là dễ chịu và nó lưu ở trên thường ra áo chắc là khoảng tầm lanh quanh phải gần một ngày khá là bất ngờ hôm mà tôi lăn ở trên áo đây tôi cũng vừa lăn xong thì sờ ở đây hoàn toàn có thể ngửi thấy mà không thấy mùi mồ hôi quá nhiều thì đây là một trong những lựa chọn siêu rẻ mà lại còn thơm dành cho các anh em nhé phân tích rất rõ là về cái chất này rồi về cái vấn đề là có giảm mồ hôi không rồi cái vấn đề mùi hương như thế nào thì các bạn hoàn toàn có thể thử những cái lăn khử mùi như thế này à, những ông nào mà đã dùng những cái lăn khử mùi khác của Hugo Boss hay là của Dior Sauvage hay là của nhiều thương hiệu nổi tiếng hơn thì các ông có thể bình luận phía dưới biết đâu năm sau tôi lại làm hoặc là làm thêm những cái video về những cái loại lăn khử mùi này tại vì về cơ bản những cái sản phẩm này nó rất là rẻ hoặc là nó có thể bán đi kèm những cái set luôn nên là các bạn cũng có thể tham khảo nhá với mùa hè ấy, thì tôi nghĩ rằng là quá nắng nóng chúng ta cứ lăn khử mùi thôi có mùi nước hoa là quá ok rồi không cần phải dùng quá nhiều tại vì tôi biết rằng là nhiều ông ở ngoài kia thì cứ đến mùa hè là không dùng chỉ dùng nước hoa mùa đông mùa thu và mùa xuân thôi đó tôi cũng là một trong những người như vậy và vừa rồi đó là năm lựa chọn mùa hè của mình năm 2023 tất nhiên là trong thời gian tới có con nào ngon thì mình cũng sẽ làm thêm với các bạn nhưng mà sẽ làm một cái video riêng để có thể kể những cái câu chuyện những cái nguồn cảm hứng sau và nếu như các bạn thấy video này hay đừng ngại cái việc ấn like chia sẻ cảm nhận của các bạn về những cái mùi hương này bên dưới và nhớ một điều rằng chia sẻ nhé và bây giờ thì xin phép xin chào hẹn lại bye